Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu clip tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu và anh em Nguyễn Trung Đức đã donate ủng hộ cho tôi Đồng thời tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Quốc Minh Nhật và anh em Đạt Lê đã gia hạn với hội viên trên kênh Cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ, cảm ơn anh em rất nhiều Cảm ơn vì đã tạo cho tôi một cái nguồn động lực để tôi có thể ra video trong những cái ngày mà tôi mệt mỏi nhất anh em nhé Rồi và chúng ta sẽ đến với con game ngày hôm nay Đấy, anh em cũng có thể thấy là trong cái trận đấu này có những cái tên quen thuộc. À, u uh, uh, uh, cái gì đây? uhm, <laughs> được đấy, được đấy. Oh, <clears throat> oh. Kèo 100k top một game này nhé anh. Ôi, ôi, được, được, được, được, được, được đấy, được đấy, được đấy. Ui ôi, cảm ơn nhá, cảm ơn Xuyên nhá. <laughs> à không phải, không phải, không phải. Nhầm anh em ạ, nhầm nhầm nhầm Đấy là nói Mister đi Không, khổ <laughs> Không phải tôi, không phải tôi Đấy Nhiều khi mình thấy tiền mình cứ sáng mắc lên Đấy Tít hết cả mắt Nhưng có phải là là là, là donate cho mình đâu Khổ, đấy, lại nhận vơ rồi <laughs> Xấu hổ quá anh em ạ Nghe nói là Mister đi được anh em donate cho nhiều lắm Tôi ngày trước tôi không tin đâu Nhưng mà trong cái con game này tôi gặp thì chắc là tôi cũng tin rồi đấy Tôi bắt đầu thấy tin rồi đấy thấy bảo là một ngày đối đô lết rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng bốn năm triệu một ngày Đấy thì tôi thấy ở trong game mà cứ vào game mà gặp thấy ờ, có cả kèo top 1 100k tôi biết rồi. Là cũng là càng ấy, càng ấy kiếm tiền ờ, ác thật. <laughs> tôi thì cũng chỉ mong mỗi ngày đồ lết cho 50k để ăn sáng thôi. Thế là vui rồi. Chứ mong ước cái gì 5 triệu ngày đâu 5 <laughs> triệu con số quá xa vời anh em ạ Đến cái công việc chính của tôi thôi còn chả kiếm được cái nó phải, Chắc là nó phải gấp tới tầm 10 lần Cái công việc chính của tôi Hơn 15 làm thiết kế chỉ kiếm 500k một ngày Tôi chỉ mong cái công việc thiết kế của tôi Đến một ngày nào đấy tôi kiếm được một triệu một ngày nó là vui lắm rồi Không biết đến bao giờ <laughs> Biết đâu đấy công việc sau này ngon nghẻ lại nghỉ Youtube Ờ uh ừ, cũng có thể hoặc là nghỉ công việc để làm youtube cái đấy thì cũng chưa biết được anh em ạ nói chung là cái nào ngon thì mình làm cái đấy thôi chứ còn chưa biết được là là gắn bó với cái nào lâu dài đấy, chỉ biết là bây giờ cứ nói chung là cái nào mà đam mê thì mình làm cái gì mà mình cảm thấy là có niềm vui trong công việc thì mình làm thôi đấy một cái công việc mà khi mà chúng ta không còn thấy vui nữa ấy chúng ta làm không còn là vui nữa thì chắc chắn là lên nghỉ đấy cái tầm đấy là lên nghỉ nên nghỉ và chuyển sang một cái vị trí mới hoặc là một cái công việc mới làm nó vui vẻ hơn nó phấn khích hơn thực ra thì tôi nghĩ là bản thân mình hoặc là đồng nghiệp của mình nó có một cái gì đấy nó khá liên hệ chặt chẽ với cái cái cái công việc hàng ngày cái cái cái, cái phong thái làm việc của chúng ta khi mà nếu một ngày mà ra ra ra ra công ty đi công ty mà có một cái người đồng nghiệp mà tươi cười có một cái um, Ờ, gọi là năng lượng ấy tích cực truyền cho mình thì mình hôm đấy tự nhiên tự nhiên làm việc có hiệu quả làm việc nó vui đấy cũng như là chính bản thân mình cũng thế đi làm mà mình mang được một cái tinh thần mà nó lạc quan một cái coi như là một cái tinh thần tích cực đến công ty làm cho mọi người ở trên công ty vui hơn thì rõ ràng là đi làm vui thì chắc chắn là công việc nó sẽ hiệu quả rồi đấy còn mình đến ủ rũ chán đời nó khác lắm anh em Đấy, mình sẽ kéo theo là cả người khác cũng thấy là như thế luôn Đấy, ví dụ như là đang đang làm việc chẳng hạn mà bên cạnh có một chút gì đấy gọi là hơi mất trật tự một tí là ừ, mình cau co tí mình có thể là nói là đồng nghiệp có thể trật tự được không tao bây giờ tao đang mệt lắm thì đồng nghiệp chắc là lúc đấy là cũng chán luôn cũng mệt <laughs> đó anh em ạ nó nói chung là nó liên quan đến nhau hết đấy tất cả nó đều liên quan đến nhau đấy, trong một cái cỗ máy ờ, ở trong game này cũng thế Đấy, nếu mà một trận đấu nhá Anh em chỉ cần khởi đầu trong một cái ngày mới với một cái trận đấu ngon nghẻ Đấy, thì à, cả ngày hôm đấy anh em sẽ rực rỡ luôn ba bốn trận tiếp theo của anh em đánh rất thoải mái Đấy, mà vâng, anh em khởi đầu bằng một cái con 8 thì tôi nghĩ là tốt nhất là anh em nên nghỉ luôn <laughs> anh em đừng chơi nữa bởi vì anh em có chơi nữa thì anh em vẫn tám thôi Đấy, tôi là tôi cũng có cái quan điểm là tôi làm clip cũng như thế Một khi mà tôi đã tám là thôi tôi chả làm nữa Còn một khi mà tôi đã chơi nó đang vào form ấy Đang vào một cái chuỗi top 1 của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ chơi liên tục luôn Đấy, Nên nhiều khi anh em thấy là có những lúc mà tôi ngồi rất lâu Anh em nào mà follow thì anh em cũng biết tôi ngồi rất lâu Có những cái thời điểm mà tôi ngồi từ khoảng 10 giờ tối là cái giờ mà tôi hay bắt đầu làm clip Đấy, đến khoảng 3 giờ sáng luôn chỉ vì là coi như là lúc đấy nó đang đánh rất là bon nhưng mà có những cái ngày tôi không hề online tôi không hề online luôn bởi vì là những cái hôm đấy tôi biết là tôi chơi lửa ấy, thì nó cũng chả ra cái clip nào hay ho cả đấy trận này mà nó lổ cho tôi con gấu assassin hai sao thì uh, ôi. giết hết anh em ạ nói chung là ra được gấu assassin hai sao thì trò chơi là kết thúc luôn không nói nhiều con này nó mạnh vãi đái luôn ui <laughs> thật được đấy nhờ ui còn một con nữa anh em ơi Ôi xong rồi Chuẩn bị lên đỉnh rồi anh em ơi Ôi rồi ôi Đúng là dạo này là kiểu chơi nhiều con gấu ấy Nó hay ra đây anh em ạ Thực ra đây nó cơ chế game thôi Cứ bao giờ mà mà anh em chơi nhiều cái gì là máy nó sẽ cho chơi cái đấy Đấy Anh em cứ để ý mà xem Chơi nhiều cái gì là nó sẽ cho mình chơi cái đấy Đấy Nó sẽ Đấy nó gọi là cái gì Nó giống như là kiểu Youtube với cả Facebook hay là TikTok ấy đấy nó gọi là thói quen người dùng nó nó, nó có một cái AI nó nhận biết cái thói quen người dùng là thích chơi cái gì rồi nó cứ thế mà nó cho chơi thôi đấy chuẩn bị xin hai làm bốn thiên hạ đúng rồi bạn ơi chuẩn bị lên đỉnh rồi này chuẩn bị lên đỉnh bây giờ ra con gấu assassin hai sao nhỉ <laughs> nói chung là đặt cái con gấu assassin hai sao vào tay tôi thì tôi nói thật với anh em bọn này chết hết khóc luôn đi là vừa <laughs> <laughs> Sắp lên đỉnh rồi anh em còn một con nữa thôi Còn một con rồi Ra lốt đi Ra lốt đi Ra lốt đi Ui, Không ra Ôi rồi tôi tưởng không ra mà nó ra quả trứng anh em ạ Rồi xong rồi các bạn ơi Rồi các bạn đóng hòm hết rồi <laughs> Ôi rồi ôi lên đỉnh rồi anh em ơi Được đấy Gấu được quá Gấu ơi Ôi Chạm đúng vào coi như là điểm G rồi Tìm đúng hạt le <laughs> À hạt me hạt me Gấu hạt me à, ờ, ừ, Được đấy Quá xuất sắc gấu ơi Ui ôi, chạm đúng hạt me luôn nó khiến tôi coi như là không thể kìm hãm được cái sự sung sướng này rồi anh em ạ <laughs> Ôi Thế này thì các bạn xác định luôn nhá Chuyện này Tôi nói thật với anh em Tôi chơi mấy cái đội hình gọi là ba lăng nhăng Coi như là ờ, đội hình nhìn trong cái, cái giai đoạn đầu game nó chẳng có cái vẹo gì ý. Mà nó còn tốt được thì anh em thấy là với một cái đội hình như này thì đỡ thì đeo được với các bạn Nói cho nhanh Ra là con gấu Assassin 2 sao thì chắc chắn top 1 Đấy Chơi kiểu gì cũng top 1 anh em ạ Chơi kiểu gì cũng top 1 luôn Trận này chơi kiểu gì cũng top 1 Chơi beat rồi chơi assassin rồi chơi uh, Kể cả insectoid Ờ ừ. Nói chung là có thể chơi được rất nhiều thứ Với một con gấu assassin hai sao Đấy bây giờ cái con này là bây giờ nó cánh đến hết game luôn này Ok chưa? Bây giờ tầm này thì, thì các bạn ừ, làm thế nào? Ồ. Ờ. Một cái câu, câu hỏi đặt ra là làm nào? Bài toán khó. <laughs> Quay trở lại bài toán khó cho tất cả các bạn một bài toán mà <laughs> không có lời giải Bỏ Shadow Griller đi anh em nhé Con Shadow Griller này không cần trong bộ Assassin Đủ à Chơi 6 Assassin thôi anh em ạ Không cần thiết là phải chơi 9 Assassin Mà nếu mà 9 Assassin thì cũng được Nhưng mà thôi Nói chung là cũng không không không không nhất thiết là phải 9 Assassin Con gấu Assassin này 6 Assassin oánh nó cũng khỏe lắm Nó tởm lắm anh em ạ nhiều khi là sẽ có anh em có đặt ra những cái câu hỏi kiểu như là 6 Assassin hay 9 Assassin khỏe hơn Thì nếu mà anh em có một cái con gấu Assassin ấy Gấu Assassin mà lên 2 sao thì tôi nghĩ là 9 Assassin nó sẽ đánh nó sẽ thắng được khá nhiều đội hình đấy Hơn so với cả là 6 Assassin kẹp cọc 6 Assassin thì nó có cái là nó kẹp được thêm cọc vào thì nó cũng nói chung là cũng có thêm một cái nó hứng đam nó cũng counter khá nhiều vào mấy con đánh gần nhưng mà cái con gấu assassin này mà nó đủ đồ thì nó clear nói chung là nó sẽ clear chết hết nó cũng chả cần phải phá cọc đâu nó không ôm cọc đâu anh em ạ có bờ linh ra sau thì không sợ cọc nhất là late game mà chúng ta có đủ những cái con đánh xa ấy như con rồng mập này con water spirit này và con uh, sailing assassin thì Nói chung là cũng không sợ lắm Không sợ cái cọc đâu Đấy nên là Nói về 9 assassin mà đấu với cả 6 assassin ấy thì không thua Nếu mà có con gấu assassin Còn nếu mà không chơi gấu assassin ấy thì sẽ thua Đấy Nếu mà phải chơi cáo ấy Chơi co là cáo thì thua Nhưng mà chơi gấu assassin thì 9 sin nó là một cái gì đấy nó vãi đái lắm Đấy nhưng mà hơi trận này thì tôi đang có ý định là tôi sẽ đánh insect anh em ạ Trận này đánh insect cho thay đổi một chút đi Đánh insect late game đánh insect cho thay đổi uhm. Bởi vì cái bộ xin nhiều người chơi quá rồi Dạo gần đây cũng có khá nhiều người chơi xin Bây giờ tôi là thực ra bây giờ tôi có thể up level 7 Và tôi kẹp vào 6 assassin cái tầm này khỏe đấy Chúng ta sẽ lấy thêm những cái món đồ uh, Tí nữa sẽ có cái găng tay Kira Nên là tôi chưa có chốt đồ vội anh em nhá Sẽ có găng tay Kira Chơi um, cái bọn uh, Insect ấy là phải có Kira mới chơi được Nó mới khỏe được anh em ạ Nên là đánh từ từ đã Cứ bình tĩnh Chưa có gì phải vội cả Bây giờ chúng ta mạnh lắm rồi ấy Bây giờ coi như là gặp thằng có chuỗi kia là cắt chắc luôn Cắt chuỗi được chắc chắn luôn đấy Không nói nhiều Bây giờ nó up lên 9 thì may ra tôi mới thua Bây giờ út rồi Cảm ơn nhá Cảm ơn nhá ừ, Tầm này thì thôi Làm gì còn có cái cửa nào mà giữ được chuỗi bạn ơi Gấu assassin Đâu rồi Ủa Ôi ôi ôi kia kia kia Cẩn thận bạn ơi Ui Ui không không không không không không không nhảy phát lửa. ui rồi ơi <laughs> hay quá ui giời anh em thấy không gấu assassin nói chung là cái con này tôi nghĩ là nó phải là cái con 5 đô chứ không phải là cái con 3 đô đâu anh em ạ ảo lòi <laughs> cân tim luôn mà cân tim luôn quá căng Đấy, suýt thua nha anh em nhá nhưng mà nói chung là ảo lắm anh em ạ đúng là ảo ma gấu assassin ờ, con này tôi nói thật là trong ờ, bốn uh, con gấu đúng không bốn hay năm con gấu nhỉ năm con gấu tính là con gấu 5 tiền ấy con gấu uh, assassin này con gấu mết này con gấu uh, lăm đô này con gấu đá này và con gấu uh, đù thì cái con gấu assassin này là cái con mạnh nhất anh em ạ kể cả cái con gấu lâm đô không bằng cái con gấu assassin này đâu con gấu assassin này nó lên được hai sao thì anh em xác định luôn là anh em vô địch không nói nhiều quá khỏe luôn đấy chỉ cần là anh em đi đúng line up thôi đừng có sáng tạo mà đi gấu assassin xong rồi lại kẹp với cả xuyên sáu xuyên hay là gấu assassin kẹp saman hay là gấu assassin kẹp với cả cái gì sáu đỏ đừng đừng anh em ạ đã ra gấu assassin thì nó chỉ có ba bộ để anh em chơi thôi đấy ba bộ thì là bộ assassin thì nó là ờ, gọi là mạnh nhất rồi sáu assassin chín assassin rất là khỏe đấy còn nếu không ấy thì là ít nhất là nó sẽ là ở trong cái bộ bit 6 bit kết hợp với gấu assassin hoặc là cái bộ uh, insect insectoid cái bộ bọ đó là những cái line up mà anh em nếu mà anh em ra gấu assassin 2 sao thì anh em chơi thì ôi rồi ôi anh em xác định luôn chắc chắn top 1 nếu mà ở cùng một cái trình độ nha anh em nhá chắc chắn top 1 không có một thằng nào nó bật được anh em đâu anh em cứ đúng bài anh em chơi chắc chắn top 1 anh em đừng có như là sáng tạo chơi quả ra gấu assassin xong anh em chơi mết <laughs> đừng nha anh em nhá còn nếu mà anh em muốn chơi mết ấy à đây ủ đồ đây rồi ngon rồi anh em ơi vậy là có găng tay kira này hay quá đấy tôi vừa lấy tôi cũng chưa kịp chốt đồ đâu tôi tôi cố tình là tôi chưa chốt đồ chứ không phải là chưa kịp mà là tôi cố tình tôi đợi đấy để tôi có cái món găng tay kira này đấy tuyệt vời luôn anh em ơi rồi từ từ nha xem nào bây giờ áp cấp không tôi nghĩ là chả cần áp cấp cái tầm này mạnh rồi ấy. Không cần áp cấp anh em ạ Từ từ đã con gấu đá này có dùng không này Thôi bây giờ có gấu assassin 2 sao rồi cũng chả cần dùng gấu đá Thôi bán luôn Để mua cái con bọ cạp này tí nữa chuyển sang insect anh em ạ Rồi Đồ thì ở đây có găng tay Kira với một cái BKB nữa Ok Chúng ta sẽ để dành cái giáp để lấy cái BKB sau Còn cái bờ linh là chưa có Sẽ lấy cả cả một cái Blink nữa anh em nhé Blink cũng rất là quan trọng Ok Bây giờ mình là cái người khỏe rồi Mình là một cái người mà tí nữa là sẽ là có tiền Rất khỏe luôn chuyện này có cả phe giờ à? Cái này có phải phe giờ hay là bit đấy nhở? Tôi nghĩ ở đây là nó là bit thôi Ui, lại bò cạp này Hay quá nhở Thế thôi, chắc là áp cấp thôi Hết slot rồi anh em ạ Những cái con còn lại là những cái con cần phải đưa lên 2 sao tôi không bán đâu Con heo là cũng, cũng cần Late game là phải chơi con heo Late game mà chơi con heo này cái trong cái bộ insect Anh em nhá <clears throat> Nói chung là cái tầm này thì thực ra là Vì là thiếu slot thì tôi áp cấp thôi Chứ còn nếu mà tôi để ở level 7 ấy, Thì cũng chả thằng nào ăn được Nói cho nó nhanh cái tầm này chốt chốt đồ là chốt đồ cho gấu là lấy gần hết đồ rồi Còn thừa một món thôi Thừa một món thì tí nữa BKB thôi Chứ còn nó cũng chả có yếu gì đâu Bây giờ bọn này tầm này bây giờ gặp tôi thì mất cả đống máu luôn đấy chứ Gấu Assassin 2 sao thiếu đúng cái bờ linh nữa thôi thì bọn này chết hết Anh em ạ bờ linh nó sẽ giúp uh, tung trưởng sớm Ui rồi được đấy Được đấy, được đấy, được đấy Rồi không sao, mình là người có tiền anh em ạ Mình là người có tiền, mình cho luôn bọ cạp lên 3 sao luôn Ok Không có vấn đề gì hết Ờ <laughs> Mình là người có tiền Cứ bình tĩnh Kể cả bây giờ anh em nhìn thấy tôi hết tiền đúng không Nhưng không sao bây giờ tôi mạnh mà Tôi tí nữa tôi có chuỗi Thì tiền nó lên nhanh lắm anh em ạ Chỉ sau khoảng 5 round thôi là nó full 50 tiền thôi Có, có cái gì đâu Bây giờ nó cứ lổ ra nó, nó càng nhiều con thì tôi càng ôm những cái con ở trong bộ Insect hay là bộ Sin đều có thể ôm được trong giai đoạn này Đấy, đấy là chính là cái lợi thế tại sao lại giao con gấu Assassin lại nó lại sướng như thế Tôi không nhất thiết phải giữ 50 tiền Đấy Vốn dĩ là giao con gấu Assassin này là tiền nó đã tăng theo mỗi round là ít nhất là sẽ có những cái chiến thắng để được một một tiền rồi Đấy, chưa kể là có chuôi nữa Mà cái chuôi này tôi nói thật Thằng nào cắt được cái tầm này Tuyên bố luôn trận này 100% máu hết game Nói cho nhanh <laughs> Anh em tin không? Anh em lên tin đi là vừa Anh em ạ à. <laughs> Anh em đừng như mấy cái thằng anti Anti fan nó, nó, vào thấy tôi chơi dễ dàng quá Nó bảo tôi đang đánh ở cái mức rank bishop Ok <laughs> Ok thì đang đánh ở bishop đấy Đang đánh ở bishop đấy bạn ạ Đùa thật là như thế luôn có những cái thằng mà nó vào thấy tôi chơi dễ quá Anh em ạ à, Thế là nó nghĩ là tôi đang đánh ở mức rank bishop Tôi tôi cũng chả muốn giải thích nhiều Đấy cứ ra gạ làm cái kèo nhẹ nhàng ba trận mỗi trận 100k Đấy Thế là mất hút Từ hôm qua giờ chưa thấy đâu <laughs> Nhưng mà sau đấy tôi lại nghĩ lại rồi Nhiều khi là chúng ta phải cần có những cái người như thế Để nó tăng tương tác cho kênh anh em ạ Đấy Gáy ở trên kênh thì nó không mất gì mà Thế thôi cứ gáy thôi Đằng nào thì vào trong cái kênh này thì cũng được à, Cũng biết là trình độ cũng cao Ồ rồi ok Rồi bạn chỉnh Queen Đấy đây là nhìn tôi phát biết ngay ờ, rank ờ, trình độ bit shop <laughs> Ok Được thôi Được được nhá ừ. Còn tôi tôi cũng chả có giấu gì anh em cả Tôi nói luôn là tôi có hai cái ạc để tôi làm video nhá Tôi có hai ạc tôi làm video Nhưng mà hai cái ạc đấy tôi nghĩ là Kể cả là cái ạc mà rank thấp của tôi ấy Cũng hơn rất nhiều Cái người mà đang có trong game này Đấy Cái ạc thấp nhất của tôi bây giờ nhá Tôi có hai ạc thì cái ạc thấp của tôi ấy Đang chơi làm video clip Ở mức rank là kinh 1 Còn cái ạc này tôi đang chơi ngày hôm nay Là nó rơi vào tầm đâu đấy Nó khoảng Queen 1k điểm rồi Queen 1k điểm rồi anh em ạ Thế nên là Thực ra Chơi làm clip để mà làm content ấy thì tôi vẫn chọn cái ạc ở cái rank kinh một nó làm nó dễ hơn tôi phải công nhận là cái điều đấy nhưng mà dễ hơn là chỉ dễ hơn so với tôi thôi Một cái người ở mức rank nói chung là top server mà chơi ở mức ranking 1 thì đương nhiên là dễ Cái điều đấy thì tôi công nhận Đấy, tôi công nhận là tôi đang chơi ở cái mức rank dễ hơn cái mức rank của tôi Đấy, cái trình độ của tôi Khi mà tôi xuống ranking 1 tôi chơi Nhưng mà ở cái mức ranking 1 ấy anh em phải hiểu là tôi làm clip này là cho đại đa số những cái người chơi đang ở trong game này Và đại đa số những cái người mà đang chơi ở trong game ấy Đang ở trong game là có cái mức rank nó là dưới rút 9 Anh em hiểu không? Đấy Chính vì thế nên ở cái mức ranking 1 ấy đối với rất nhiều người thì nó vẫn là một cái mức rank cao đấy và làm content để hấp dẫn được thì chắc chắn là tôi sẽ xuống kinh một tôi chơi đấy còn ở mức ranking một không phải là ở chơi ở mức ranking một là gặp là những cái người mà rank group nhá mà kinh một vẫn gặp queen bình thường đấy nhưng mà cái số lượng nó ít hơn gặp queen thì nó ít hơn so với cả cái cái mức rank mà gọi là top server bởi vì top server anh em biết là sẽ gặp toàn là top server thôi đấy và lúc đấy chúng ta sẽ không thể thử được những cái bài hay ho được Chúng ta sẽ không thể nào mà có thể là sáng tạo được nhiều cái thứ hay ho Bởi vì chơi ở cái mức rank đấy thường là nó sẽ khá là thực dụng Tôi phải nói thật là như thế nhá Thế là anh em Đấy là những cái chia sẻ thật Chứ tôi cũng chả có gọi là giấu gì cả Tôi cũng không phải là bốc phét Là tôi làm clip ở mức rank shop Xong rồi tôi như là tôi nói là mức rank Queen Nếu có chuyện đấy đâu anh em Anh em nhìn đối thủ anh em biết ngay nó biết xếp bài counter anh em nhớ những cái trận đấu mà có những cái thằng mà nó counter trực tiếp vào tôi không những cái đội hình mà counter trực tiếp vào tôi không đấy như những cái trận đấu mà tôi chơi, chơi 9 mét ấy, xong có thằng nó chơi insectoid ấy, nó counter tôi ấy. anh em biết là nó thế nào mặc dù là nó không phải là top server nhưng mà người ta vẫn là những cái người biết chơi đấy và tôi nghĩ là ở cái mức ranking một ấy nó là đủ để cho anh em có thể là uh, vừa đủ cái gọi là độ hấp dẫn cũng như là tôi có thể phô diễn được một vài những cái tuyệt kỹ anh em nhá Đấy, để đủ để có thể múa được Cho là nó hay Thế thôi, còn nói chung là Cái tầm mà chơi top server thì cũng không phải là Không có top 1 Thậm chí là anh em cũng biết là Tôi với một cái tỷ lệ top 1 Ở cái um, ạc top server ấy Nó là 35% Top 1 thì anh em biết là cứ 3 trận là một trận top 1 rồi Đấy, thì nó cũng đâu có ít đâu Đúng không? Đấy, nhưng mà bởi vì làm sao? Bởi vì là nhiều khi là chúng ta chơi theo kiểu là beat hay là chơi theo kiểu climb nhiều thì tôi nói thật với anh em là tôi cũng chẳng muốn ra clip làm gì nó nhiều lắm anh em có anh em hỏi là là là là là, là uh, clip sao hôm qua thấy được top 1 chơi cùng mà không thấy ra là bởi vì thế bởi vì tôi không thấy hay anh em ạ chơi cờ lai top 1 thì nó có cái gì hay ho đâu bây giờ tôi cầm cờ lai thì nói chung ấy là 9 trận đánh 10 trận thì chắc là rơi vào tầm khoảng 8 9 trận là top 1 rồi nó thật với anh em là như thế nên là tôi còn không thèm chơi ấy tôi không thèm chơi luôn ấy nên vào trong rank anh em thấy tôi toàn chơi mết đúng không tôi toàn chơi mết thôi bởi vì là tôi đã chán ngấy rồi chơi cái kia số farm nhiều top một tôi chơi bit cọc assassin là nó là top đây là trận này nó là một cái ví dụ điển hình cho anh em là tôi chả cần phải làm gì luôn <laughs> anh em thấy không có lẽ phải làm gì đâu đội hình nó nó đơn giản nó chỉ là một cái đội hình mạnh thôi và tôi ra được cái con gấu assassin Thế là gần như là đối thủ coi như là tất cả đối thủ đều làm xuống hết Không có một cái gì nó là hay hỏ ở đây cả anh em nhá Đây thật sự là đây là một cái trận đấu mà tôi nói thật với anh em là tôi chỉ khoe là tôi là con nhà phát hành thôi, cháu nhà phát triển thôi <laughs> Chứ còn cái tâm này nói chung là nói chuyện hay thì, thì hay thôi chứ còn Đây anh em biết rồi đấy Vô địch rồi chứ còn tâm này thằng nào ăn được đâu Khổ Cứ thằng nào gặp tôi thì nó đi thôi 13 trận thắng liên tiếp rồi thế này Đấy thấy không Nó đơn giản nó là như thế thôi mà Đấy còn nhiều thằng nhá nó, Tôi chơi là mấy cái bộ mà nó gọi là cực kỳ yếu luôn Chơi mết Chơi mết mà anh em cảm tưởng là tôi chơi 6 mét Hay là tôi chơi mết xong rồi tôi kẹp linh tinh vào ấy Đấy mà có cái thằng mà nó ăn được tôi Đấy cái lúc mà giai đoạn mà solo 1 vs 1 đấy nhá Thì là tôi đã được top 2 rồi ấy Mà có thằng nó chơi cái bộ này này Nó chơi cái bộ assassin có con gấu assassin hai sao mà nó ăn được tôi nó gáy đấy anh em biết là nó <laughs> đấy là vui đến như thế nào anh em biết đấy anh em hiểu vấn đề chưa Đấy tôi bây giờ mà gặp tôi ở trong lành ấy Nó như là một cái chuẩn mực rồi để đánh giá trình độ của người ta đấy anh em hiểu không tức là nếu ăn được tôi ấy, thì chứng tỏ là mình hay ho <laughs> ok đấy tôi hiểu ra cái vấn đề là như thế anh em ạ là nhiều trận đấu là thôi thì tôi cũng chấp nhận là tôi chơi những cái đội hình top 2 chơi vui chứ còn tôi nói thật với anh em là tôi cũng chả có ham hố gì mà số farm cấn hai hay là số farm assassin cả đấy lâu lắm mới có một cái trận đấu mà tôi chơi cái bộ này đấy anh em thấy ở trên kênh chả bao giờ chơi luôn Đấy, lâu lâu rồi thì thôi coi như là vào gáy một tí ở trong một trận đấu cho mấy cái thằng anti nó bớt coi như là nó nó bớt vào trong cái, cái kênh của tôi nó gáy bẩn đi đấy kênh của tôi là phải để tôi gáy <laughs> không được để cho cái thằng khác nó gáy anh em hiểu không đấy rồi tôi lên 10 rồi ui <laughs> rồi ôi anh em ơi cái tầm này thằng nào nó ăn được tôi <laughs> ăn hộ cả các bạn ơi ra đây ra đây ra đây sang sang hết đây sang hết đây tôi sẽ đòn nhá thằng nào sang đây đòn hết đơn giản nó là như thế thôi đấy cứ thế này mà phang thôi anh em tôi cũng chưa hiểu là là là bây giờ thằng nào nó ăn ở tôi cầm cái bài này ấy, thì tôi nói thật với anh em là để cho tôi cầm như này thì tôi nghĩ là thứ nhất là cái gì là tôi 100% máu để hết game đấy là cái chắc chắn rồi không có thằng nào cắt được chuỗi tôi đâu tôi phải khẳng định với anh em luôn nhá cái này không phải là gáy sớm rồi ăn gì đâu hay là gáy bẩn rồi tí nữa mất chuỗi đâu không có đâu anh em ơi làm gì có Ô, mạnh quá rồi anh em ạ à. cái thứ hai nhá là cái gì là bây giờ nhá chấp cả mấy cái thằng top server top thế giới luôn vô địch thế giới vào đây chơi cái đội hình nào ăn hộ cái <laughs> đấy tôi nói thế là anh em hiểu luôn là nó đã quá mạnh rồi để mà như này nó gọi là slow ball đến chết rồi anh em ạ Sờ Lobo đến chết rồi Đấy tôi thậm chí là bây giờ trận đấu này nhá Anh em thấy là từ nãy giờ tôi ngồi tôi ba hoa bốc phét Tôi chả phải làm gì luôn Anh em thấy không đội hình nó vẫn đứng y nguyên như thế từ đầu game đến giờ Nó không có di chuyển Nó cũng chả có xếp lại đội hình làm gì cả <laughs> Một cái đội hình mà Mà tôi không phải làm gì cả Đấy là anh em hiểu là nếu mà cái đội hình này vào tay của bất cứ một ai kể cả không phải là tôi thậm chí là vào tay của bất cứ một cái ông nào thuộc cái mức rank bit shop nhá anh em nhá thì là rồi cũng là cũng vô địch thôi anh em ạ đấy thế nên là nhiều khi là có những cái thằng nó vào nó bảo tôi chơi với cả bishop là vì thế mà <laughs> đúng thật là như thế luôn đấy tôi đang chơi à, nó đúng như kiểu như thế luôn đấy là nếu mà chơi như này thì ôi anh em ơi phải hiểu là bây giờ là như này nó đánh không khác gì ở chơi máy luôn đúng thật <laughs> đấy tám người chơi còn lại bây giờ không khác gì máy luôn anh em thấy giống không đây tôi có phải làm gì đâu đây này anh em thấy không tôi có phải làm gì đâu Chơi rất là giống với chơi máy nhưng mà thôi là rồi, thôi gáy ít thôi tuần đấy <laughs> Không có gáy nhiều mấy thằng anti nữa lại vào report lại mất 3 ngày nữa chết <laughs> Rút kinh nghiệm anh em ạ, à. không lại mất 3 ngày nữa thì thôi lại gáy bẩn lại ăn gì thôi Ăn gì ở đây không phải ăn gì trong game anh em ạ, à, mà ăn gì ở trên Youtube ấy Youtube mấy hôm trước có thằng nó, nó vào kiểu Đấy thì thua thì cay thì vào report cho quả Mất bố 3 ngày, cay thật đấy Chả biết thằng nào nhưng mà tôi nghĩ là nó là cái thằng mà bị tôi đẩy 39 máu Ở trong một cái trận đấu mà tôi tạo nghiệp <laughs> Mấy hôm trước, anh em ạ, mấy hôm trước có một cái trận đấu mà tôi tạo nghiệp Không biết là tám ông ở trong cái trận đấu đấy có xem clip này không Thì hãy vào đây và comment nhá, xem là ông nào là cái ông đi bọt Trong đấy là, ờ, trong cái trận đấu đấy là có khá nhiều fan Ở trong đấy là có cả fan ở trên kênh, cũng có cả anti fan sau cái trận đấu đấy là cũng có có thằng nó dọa là report tôi mà thì chắc là cái thằng đấy rồi Đấy, đẩy 39 máu mà trận đấy nói chung là tôi tạo nghiệp thật Anh em ạ Đi nhà nào nhà đấy mất 39 máu Dã man luôn ừ, Nó cũng giống như cái trận này này anh em này Trận này thì không đến 39 máu nhưng mà nó tầm 20 máu một một rào Quá căng thẳng anh em ạ Rồi ui có chém nan luôn này Hay quá anh em ơi Quá mạnh mẽ luôn anh em ạ Rồi Vậy là chúng ta bây giờ là nó là gọi là form bài chuẩn luôn đấy hai Warlock này, hai Egosit, hai Beat Kẹp với cả cọc 6 Assassin Quá mạnh rồi anh em ạ à. Đấy bây giờ anh em thấy không Đấy tất cả các anh em mà đã như là bị tôi tiêu diệt đã bắt đầu sang đây và và và, và xem rồi Thực ra nó, nó rất là muốn lấy cái chuỗi 15 này của tôi cộng 15 này của tôi nhưng mà tôi nói thật là, là, là sang nó cũng chỉ là gọi là xem cho nó vui thôi chứ còn ăn làm thế nào mà ăn được ăn cái kiểu gì được anh em ơi không thể ăn được cái đội hình này anh em biết nó là là, là nó gọi là xếp vào cái hạng của của của line up ấy xếp hạng đánh rank ấy nó là nó gọi là tier uh, zero đấy không phải là tier one đâu nhá mà nó là tier zero luôn Đấy, tức là cái đội hình gọi là mạnh nhất meta luôn Lên một cái đội hình này là chắc chắn là vô địch Không cần biết là là, là đối thủ nó là như nào luôn Những cái thằng còn lại nó chơi gì Kệ mẹ nó Không cần biết luôn Không cần biết nó xếp hình như nào Không cần biết nó xếp bài như nào cả Chỉ cần biết là khi mà chúng ta có được cái đội hình này Thì chúng ta là đang ở cái tier zero Là chắc chắn là coi như là top 1 rồi Đấy còn top 1 với 100 máu hay không rồi nhá Chứ còn đã là cái đội hình này thì chắc chắn là top 1 không phải bàn cãi Đấy Khi mà anh em lên được cái đội hình như này Thì anh em không cần quan tâm những cái thằng còn lại nó ở mức cái rank nào Trình độ của nó ra sao Đội hình của nó như thế nào à, Không cần quan tâm Thấy không <laughs> Chỉ cần coi như là Đợi, chờ đợi Cho đến hết game Đấy, cho các đối thủ là coi như là giành giật Cùng coi như là giành giật nhau để được những cái vị trí top 2, top 3, top 4 Đấy, còn vị trí top 1 thì đương nhiên là không thể giành được rồi <laughs> Bởi vì nó là của tôi, chắc chắn là như thế rồi Đấy, còn những cái người còn lại thì đấy Thằng nào chết sau thì thằng đấy được top cao thế thôi Chứ còn đừng có mơ mà vào đây mà top 1 với cả cái thằng này Không có cái cửa đâu, làm gì có cái cửa, hết cửa rồi <laughs> Ôi giời ơi <clears throat> Đấy, thôi là rồi, đây, bây giờ cướp điên này rồi thôi, chắc chắn là cướp điên rồi còn gì nữa Cướp điên rồi anh em Tôi tôi không có ham cái chém lan Cướp điên anh em ạ à. Chơi assassin là nó phải là cướp điên Ok Rồi lát người luôn Đấy, gặp gặp tôi mấy thằng gặp tôi chết hết anh em ạ à. Tôi không cần quan tâm nhá Nó xếp đội hình như nào Đội hình nó chơi gì Tôi không cần quan tâm Trình độ nó ra sao Không cần quan tâm Đấy Chỉ biết là với một cái đội hình như này Thì các bạn chỉ có ở top 2, top 3, top 4 thôi Chứ còn đừng có mơ vào đây là top 1 <laughs> Con gấu assassin quá lỗi luôn anh em ạ Tôi nghĩ là cái con này tôi nghĩ là sẽ phải lên 5 đô Chứ còn chơi cái con gấu assassin này mà chơi ở 3 đô thì tôi thấy nó hơi sai Cái con này là phải triệu hồi được bốn con gấu thì mới ra là cái con gấu assassin này Thì tôi thấy là nó mới cân bằng Ờ thật à, Hy vọng là nhà phát hành ờ, nghe được cái lời thỉnh cầu này của tôi mà sửa lại đi Đấy không lại có những cái trận đấu mà tôi lại được gáy lên như này đấy <laughs> Anh em thấy không? Đấy nhẹ nhàng thế thôi Tôi có, có, có không phải làm gì đâu Chả phải làm cái gì cả Từ lấy giờ tôi vẫn để nguyên đội hình Và tôi muốn chứng minh cho anh em thấy là Tôi cứ để nguyên như này thôi là tôi đã vô địch rồi anh Em thấy không? trận này đúng kiểu như là con nhà phát hành, cháu nhà phát triển <laughs> Ui anh em ơi, tôi đã bảo rồi, đã gọi là lên đỉnh rồi trận này lên đỉnh anh em ạ à gấu đã chạm vào hột me rồi tôi nói thật với anh em là chỉ có điểm g là có thể rung động của tôi <laughs> nhanh lên các bạn ơi chém gió như là mệt lắm rồi <laughs> tầm này bây giờ không biết nói gì nữa rồi đấy bây giờ cái tầm này về chiến thuật trong game nhá chiến thuật là chỉ có ngồi chờ chiến thắng đấy còn về uh, đội hình trong game thì đội hình chỉ có top 1 trở lên thế còn bây giờ tôi biết nói cái gì đây theo anh em tôi phải nói cái gì ở trong cái game này đây <laughs> Tôi phải nói cái gì <clears throat> Ao hết đi các bạn ơi ạ à. à, Thế à nhưng mà nó sẽ không ao Nó sẽ cố gắng để giành giật cái top 2 Đấy tôi chắc chắn là cái điều đấy anh em ạ Thôi được rồi <clears throat> Tôi cũng chả biết là bây giờ tôi còn làm gì nữa Bây giờ hay là tích tiền lên 100 đô tiền lên 100 đô để chứng minh là 100% máu Không những là 100% máu đến hết game uh, Chuối như là không bao giờ thua Xong rồi lại còn 100 tiền nữa thì <laughs> Có bao giờ như thế không em nhở Ôi giời ơi anh em ơi <laughs> Nói chung là cái tầm này tôi nghĩ là làm gì có cái cửa nào đâu Khổ Ui anh em nhìn kìa Ui cấp điện cấp điện cấp điện, Chém nó hút ca cả Solo, ờ solo, solo, solo, solo, solo Ui rồi anh em ơi Mạnh lắm Mạnh lắm nhưng mà chưa ra xe linh à Rồi tôi cần xe linh Tí nữa rồi đổi ra sai linh đâu mới tởm Ok roll tiếp thôi Tôi là đùa đấy anh em ạ à. Tôi 50 tiền tôi roll thôi chứ tôi tích 100 tiền làm cái gì đâu Rồi roll rồi Ui đây rồi anh em ơi Ôi đây rồi đây rồi Ui từ từ nhá từ từ nhá Nhiều quá nhiều quá nhiều quá nhiều quá Từ từ xem nào từ từ từ từ từ từ từ ui nhiều quá nhiều quá bán bớt đi thôi bán bớt đi thôi nhiều quá từ từ nhá bán con gì đi đây đập trứng luôn từ từ đã bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh mình có là người có tiền không sợ không sợ anh em ạ đập trứng luôn đập trứng luôn ok 16 máu à 16 máu thì đi được chưa bạn ơi 16 máu thì đi được chưa bạn ơi Tôi nghĩ là đi được rồi đấy <laughs> Ui rồi mạnh quá anh em ơi Ui, anh em thấy quá Ui, biết thế giữa quả trứng nhá Thôi không sao, còn nhiều tiền Rôn tiếp Rôn tiếp, rôn tiếp, rôn tiếp, rôn tiếp Còn nhiều tiền anh em ơi Ui, từ từ nhá Thôi, chuyển sang insect luôn Chuyển sang insect luôn anh em ạ Ok, ok, ok, ok Ok, ok quá anh em ơi đồ ngon đấy chứ u rồi có cả cả cả phản đam hack luôn được những cái món đồ khá là ngon Rồi, cho lấy MKB MKB để đấm con um, hút ca anh em ạ Ok Liệu rằng bạn có thể cắt được chuỗi của tôi không Khi mà tôi đã chuyển sang cái đội hình Insect Ờ không chơi uh, ờ, 6 assassin nữa thì liệu rằng bạn có thể ăn được không Ui trông còn đẩy nhiều hơn kìa anh em kìa Ui Ui rồi ui rồi ui rồi Vào đây vào đây vào đây vào đây vào đây vào đây Lancer 2 sao với chúng tôi Ui ui để con Doom Thế thì 26 máu chắc đi luôn không Đi luôn không Ui rồi còn hai máu anh em ạ Để 24 máu quá căng anh em ơi Quá căng luôn Rôn <clears throat> tiếp Lấy cáo ra rôn Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh Bây giờ là có khi là vứt con gấu assassin đi cũng được rồi anh em ạ <clears throat> Không cần, không cần, không cần, không cần Ui, đây rồi Silent assassin 2 sao Ok Thôi, thế bỏ gấu ấy thôi Ok rồi anh em ơi ui rồi mạnh quá Cái tầm insect này thì thằng nào đỡ được đây Anh em nên nhớ là cái bộ insect là cái bộ line up mà nó là cái bộ đánh siêu lết Tức là nếu mà lết đến siêu lết ấy thì cái bộ này nó là vô địch anh em ạ. Insectoid nó là vô địch ở, ở cái, cái cái siêu lết đấy. Cái con gấu vừa lấy nó, nó nó nó thậm chí là nó chỉ là đến cái mức đấy là nó nó yếu rồi nhưng mà khi mà đã lên được cái đội hình này này mà sai linh assassin lên hai sao thì ôi vừa lấy tôi đã nói là tôi vô địch rồi thì bây giờ ấy nó là gì? Vô địch thế giới. <laughs> à không, vô địch vũ trụ. <laughs> Đúng rồi, vô địch vũ trụ luôn anh em ạ. Cái tầm này nó là siêu cấp vô địch vũ trụ rồi Làm gì có cái cửa cho bạn nữa bạn ơi Cái bộ Warrior ấy Nó không phải là cái bộ siêu lết anh em ạ à. Đây nó là cái line up là nó hơn hẳn Về cái cái cái đội hình rồi Đội hình của chúng ta là cái đội hình mạnh hơn hẳn đối thủ Nó là gọi là siêu lết rồi Đấy, đội hình siêu lết nha anh em nhá Chứ không phải là cái đội hình mà kiểu Warrior là cái đội hình mà đánh ở giữa game đâu Đấy, nên cái tầm này làm gì có cái cửa ăn được tôi Anh em Đấy đúng rồi, cơ cửa dưới cơ đấy pro là quá chuẩn luôn. Dưới cơ này cơ cơ này cửa cửa dưới. Lấy đâu ra mà ăn được anh em? Không thể ăn được. Ui rồi anh em nhìn kìa, quẹt cho mấy cái đường thôi thì đi hết đội hình rồi. <laughs> Ui giời Còn cái con Lancer này thì làm sao làm gì với cửa anh em Đây anh em thấy không Này thì Lancer hai sao <laughs> ui giời Nó khác bọt lắm anh em ơi Đấy anh em thấy không Đơn giản không Có Quá đơn giản Anh em thấy đánh có khác gì ở rank Bison không Đúng Tôi có phải công nhận là nó rất là giống Khiến cho là có rất nhiều những cái thằng anti nó vào Nó bảo tôi đánh ở Bishop tôi đúng thật <laughs> Đúng thật anh em ạ à. Nó quá giống luôn ấy Tôi nói thật với anh em là không những là Bishop Mà nó còn là đánh với cả AI đấy Đánh với cả máy đấy <laughs> Chỉ có mỗi tội là AI ở top server thôi <laughs> công nhận là cái đội hình Insectoid khá mạnh Nhất là khi mà chúng ta form được cái đội hình ở late game Đây là một cái đội hình siêu lết rồi Đánh ở late game rất mạnh Đấy, Nhưng mà phải lên được cái đội hình như này cơ Thì mới có thể là gọi là ok được Thế